Hi, xin chào tất cả mọi người Mình là Phước Sửu Mình là Hoàng Quyên Hai chị em nhà mình hôm nay sẽ review, đánh giá cho mọi người biết được cái shop house của dự án à, Zagat Nhà Bè tại mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ đáng đầu tư hay không chị ha? Ok, mời mọi người theo chân chúng mình vào căn shop house đầu tiên Let's go và hôm nay một cái sản phẩm mà Phước Sửu và chị Hoàng Quyên đưa mọi người đến để tìm hiểu đó là một căn shop house nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ. Và như mọi người nhìn thấy thì ngoài cái mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ thì có thêm một cung đường, con đường là khoảng 10 mét để cho xe hơi qua lại di chuyển rất là dễ dàng. À, vị trí như vậy thì nó sẽ là rất là dễ dàng cho khách mua sắm phải không chị Hoàng Quyên? Ừ, theo chị thấy thì cái à, với cái vỉa hè lớn và một cái con đường trong này thì rất là tiện cho khách hàng có thể dừng ô tô ngay tại căn shop này và đi vào mua sắm tại đây đúng rồi bây giờ có một cái điều đặc biệt mà chị Hoàng Quyên và mọi người à, nhận thấy đó là khi bước vào cái cây đây là cửa phụ thì sẽ có một cái cầu thang đi lên à thì à, điều này giúp cho gia chủ có thể dễ dàng ví dụ vừa cho thuê vừa để ở phòng chị Hoàng Quyên à mình có thể ở ở trên đúng không em ở đây, đây mình sẽ kinh doanh và mình ở trên rất là tiện cho khách hàng để mà quản lý căn shop cho chính của mình luôn và đúng rồi và từ cái di chuyển sát cầu thang thì mình có thể là di chuyển vào một cái dầm thang máy chị Hoàng Quyên ạ à. với cái dầm thang máy này mình có thể thiết kế một cái thang máy đưa lên cao thì từ khoảng không từ đây qua bên hướng phía bên này thì mình có thể cho thuê riêng biệt một à, đối tượng là là thuê riêng biệt một tầng tầng trệt đó chị Hoàng Quyên và những khách hàng nào mà thuê ở tầng trên cùng thì có thể di chuyển bằng thang bộ và di chuyển bằng thang máy Ồ, vậy là quá tiện cái căn này mình có thể kinh doanh cà phê tốt không em ạ à? vị trí này quá tuyệt vời đi chị Hoàng Quyên ạ à. khi mà chị Hoàng Quyên và ừ, sở hữu hoặc là khách hàng chị Hoàng Quyên sở hữu ở đây á đây chính là một cái khu cực kỳ sầm uất sau này luôn Ồ mình có thể lên lầu xem đi em rồi bây giờ là phước sửu và hoàng quyên sẽ đưa mọi người lên à, tầng 1 để khám phá những cái tiện ích trên này ha rồi bây giờ phước sửu và hoàng quyên sẽ à, di chuyển từ à, thang bộ mình à, lên tầng trệt của căn shop house phải không chị hoàng quyên chị hoàng quyên ơi cho mình hỏi tí xíu là à, chị có ở à, gần cái dự án à, Zyget nhà bè này hay không ừ, chị ở gần đây chị cách dự án này khoảng 500 mét thôi em cái đợt à, mở bán đầu tiên là chị Hoàng Quyên làm ở công ty mà môi giới nào và chị có tham gia bán đợt đầu hay không ạ? À? À, chị làm bên công ty ERA Việt Nam và đợt đầu thì chị cũng có bán một cái căn à, nhà phố ở bên dự án Tây này và hiện tại là khách hàng đang rất hài lòng khi mà nhận nhà tại đây. Quá tuyệt vời. Thì à, Phước Sửu và chị Hoàng Quyên bắt đầu là giờ di chuyển đến một cái tầng trệt của dự án shop house dự án à, Zaget Nhà Bè thì ờ, đối với cái tầng trệt này thì à, quý anh chị có thể là à, thiết kế co để cho thuê nhà hàng, khách sạn hoặc là mình ở đây mình làm mà tòa nhà ngân hàng cũng được bởi vì cái lối thang bộ được cái là nó ép sát tường nè và lối thang máy thì nằm ở phần cuối của căn nhà nên là khoảng không này khá rộng không chị Hoàng Quyên với diện tích 7 x 18 này mình có thể à, set up quán cà phê, nhà hàng hoặc là một cái căn à, siêu thị mini Đúng rồi Để phục vụ cho cư dân ở đây Phía trước thì có cửa lùa, phía sau thì có ban công nhìn về à, gọi là tổng thể của khu à, biệt thự Và ở trong này có những cái tiện ích à, nổi bật cao cấp và và những dự án khác không có được Rồi, bây giờ Phước Sửu và chị Hoàng Quyên sẽ di chuyển lên tầng 2 để mình xem tầng 2 có gì đặc biệt nhé rồi hòa tầng 2 thì sẽ có khoảng không và khoảng trống để ờ, mình thiết kế phòng ốc dễ dàng hơn và điều đặc biệt ở tầng 2 là có một ban công khá rộng phải không đây wow đây. phòng 2 là tầng 2 là quá rộng luôn đúng rồi ở đây thì à, chị Hoàng Quyên là rất là thích về gọi là trà đạo phải không thì đây là một cái không gian có thể thiết kế những cái quán trà nè quán cà phê nè rồi là tiệc ăn uống ngoài trời ở kỳ tiệc ăn uống là gọi là view ban công đó rất là mát luôn mọi người ơi từ cái tầm view này thì mình phóng xa hơn tí nữa là biệt thự La Villa và nay sau và trước mặt của mình là cung đường Nguyễn Hữu Thọ chị Hoàng Quyên ha à, chị Hoàng Quyên có biết là à, cung đường Nguyễn Hữu Thọ sau này á, thì có thêm cái phương tiện nào di chuyển đi qua đây nữa hay không dự tính là sẽ có tuyến metro số 4 đi xuyên suốt con đường Nguyễn Hữu Thọ này nối từ quận nhất trung tâm quận nhất về đến à, Long An Dạ, yeah, tất cả những bất động sản mà sau khi tuyến tàu điện ngầm đi ngang qua thì uh, bất động sản sẽ tăng giá từ uh, à, 25 đến 30 phần trăm sau khi mà có cái thông tin mà chỉ cần xây dựng điều đó thì chính xác rồi tại trải qua nhiều cái dự án ở khu đông và chị thấy không những cái đường nét mà xây dựng của căn nhà này rất là sắc sảo luôn một cái tông màu gọi là cổ điển kết hợp với lại à, gọi là cổ và à, gọi là hiện đại nên nó là nó làm cho căn nhà trở nên là thoáng mát nè rồi và một cái không gian gọi là đậm đậm đậm bản chất của châu Âu chị rất không? là thích cái hành lang ở đây nó rất là rộng luôn đó em đúng rồi nó rất là rộng nếu mà đèm làm làm quán ăn mình có thể bày ở đây 5 bàn và à, sở thích của khách khi mà ngồi quán ăn buổi tối là thích ngồi trên à, ban công cao và để ngắm chiêu về cái đường phố và để hưởng cái gió thiên nhiên ở đây quá tuyệt vời và bây giờ mình sẽ di chuyển lên tầng 3 một cái tầng gọi là khá đặc biệt của dự án này luôn Nói về xây dựng thì à, GS GNC của Hàn Quốc là một cái đơn vị cực kỳ uy tín họ đã là xây dựng rất là nhiều tòa nhà căn hộ và đặc biệt là một trong những uh, chủ đầu tư là chuyên về à, cơ sở hạ tầng xây dựng những cái cung đường lớn tại Việt Nam và như cái nhà thô mà của dự án xây ghép Nhà Bè này à, bàn giao cho khách hàng thì tỷ lệ à, khách hàng nhận nhà hiện tại mới khoảng 30% nhưng mà mức độ khen ngợi về chủ đầu tư thì rất là nhiều chị ạ. À cũng tương tự như tầng 2 nhưng mà tầng 3 của bên này thì có một cái à, hành lang cũng khá rộng phải không chị? Tầng 3 thì cực kỳ đẹp hơn tầng 2 nữa tại vì mình được ngắm toàn cảnh cái view cao hơn ngắm toàn cảnh con đường xanh mướt con đường Nguyễn Hữu Thọ xanh mướt luôn và mình có thể nhìn song song qua kia là khu biệt thự cao cấp nhất của Nam Sài Gòn hiện nay là Nai Sao và La Villa sở hữu một cái uh, ôm trọn cái bờ sông uh, của nhà bè đúng rồi sông sài gòn không chị ha đây là một cách thiết kế gọi là cực kỳ tinh tế và khách hàng khi đến đây là rất là thích cái tầng 3 là một cái tầng thiết kế giống như một căn duplex luôn thì ở đây chị có thể thiết kế thang máy đi lên theo cái dọc bên à, à, thang máy dầm thang máy cũ hoặc là mình thiết kế một cầu thang bộ để mình lên một cái căn duplex như thế này chị ạ à. trên này thì chị có thể thiết kế được một phòng và một cái sân thượng rất là lớn bên trên nữa và điều đặc biệt là mọi người có chú ý đến là khi mặc dù là bàn giao nhà thô nhưng mà những cái ờ, đường nét của bê tông gạch được làm rất là chắc chắn và sắc sảo mọi người có thể kiểm ờ, tra cái kiểm định cái nhà chất lượng của cái nhà thô này đúng rồi à, từ những cái hộp gen nè à, những cái cách thiết kế và mọi người như nhìn thấy là cái hệ thống mái trên này họ đã đổ một lớp khá dày nên là mặc dù khi mà sử dụng à, và ở ở tầng trên cùng này nó vẫn không bị à, à gọi là nóng bức do à, nhiệt độ và ngoài cái cái à, lớp gọi là ừ, bê tông dày như vậy thì chủ đầu tư đã tinh tế và chọn đặt mua nhờ một cái những loại à, ngói thái à, được à, nhập à, khẩu từ nước ngoài để làm cho cái máy nó đẹp hơn và nó có một cái màu à, rất là nhã nhặn vừa phải và tô điểm thêm một cái dự cực kỳ à, hấp dẫn tại nhà bè nói chung kết cấu nhà thì rất là thoáng mát dễ chịu mặc dù là mình đang ở vào thời điểm là buổi trưa nhưng cảm giác rất là mát Wow, một cái sản phẩm mà shop house cực kỳ hấp dẫn đem đến cho khách hàng một cái trải nghiệm tuyệt vời cho nhà bè. Mọi người quan tâm thì hãy inbox cho anh em chúng mình sẽ dắt đi mọi người tham quan toàn những cái loại hình nhà phố OCG này nhé. Đừng quên uh, gọi cho Phước Sửu và Hoàng Nguyên theo số hotline bên dưới à, để uh, bên mình sẽ cung cấp đầy đủ những cái thông tin về dự án và đặc biệt có một cái giỏ hàng cực kỳ dồi dào để quý anh chị chọn mua Ừ, đây cũng là cái thời điểm thích hợp nhất để mọi người đầu tư vào bất động sản cho năm 2023 khi cái mức giá đầu năm cũng còn rất là thấp để mà đầu tư rồi cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở nhiều yeah. Dạ. video sau xin chào cả nhà